Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Biểu tình dữ dội ở Trung Quốc, báo chí Việt Nam câm như hến, đảng sợ gì? Vào ngày 27 tháng 11, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về các cuộc biểu tình đang lan rộng ở Trung Quốc. Nguyên nhân là do người dân Trung Quốc bấn mãn với các hành động biện pháp chống dịch COVID-19 quá nghiêm ngặt của chính quyền. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trong đêm thứ Bảy và dạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022 sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn gây chết hàng chục người ở căn nhà cao tầng. Vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà ở Uqui, Tân Cương, ngọn lửa bốc lên tại một căn hộ ở tầng 15 và lan rộng đến tầng thứ 17. Tòa nhà này nằm trong các vùng thuộc diện rủi ro Covid thấp, nghĩa là không bị phong tỏa. Nhưng khi xe cứu hỏa đến thì phải chờ công nhân dỡ bỏ các rào chắn bao bọc xung quanh tòa nhà, mất rất nhiều thời gian mới khai thông được lối vào hiện trường, làm cho người dân đã thiệt mạng oan ức. Ngọn lửa đã thiêu chết 10 người và làm 9 người khác bị thương rất nặng. Đây là hình ảnh báo chí nước ngoài thông tin về biểu tình ở Trung Quốc khắp nơi. Sự đồn nghén lâu ngày người dân vùng lên biểu tình khắp nơi tại Trung Quốc. Sinh viên trường đại học công nghệ thủ phủ Hà Bắc đã xếp nến trên nền đất tạo thành các con số 1124 để tưởng nhớ tưởng niệm nạn kịch nạn kịch tưởng niệm thảm kịch xảy ra hôm 24 tháng 11 tham gia vào phong trào biểu tình rộng khắp có các thành phần sinh viên một phần vừa có kiến thức vừa có lòng nhiệt huyết. Sinh viên tại Viện Thông tin và Truyền thông Nam Kinh cũng xuống đường hô to khẩu hiệu Nhân dân muôn năm cầu cho người đã mất được yên nghỉ. Ở Bắc Kinh, học sinh mắc những chiếc khẩu trang màu xanh dương nhúm mực đỏ lên các lan can cầu thang học viện điện ảnh. Còn tại Đại học Nông nghiệp Cáp Nhĩ Tân, những thông điệp dán trên kính cửa sổ với dòng chữ màu đỏ không tự do là chết, tưởng nhớ các nạn nhân ở U Biểu tình cũng lan tới tận Thượng Hải. Đây là hình ảnh biểu tình xảy ra tại Thượng Hải. Những hình ảnh và tiếng kêu la của nạn nhân được lưu truyền đến các mạng xã hội ở Trung Quốc đánh thức một giới trẻ đã quá mệt mỏi vì những đợt phong tỏa lặp đi lặp lại nhiều lần. Những cuộc tưởng niệm phần lớn là thầm lặng vì chính sách kiểm duyệt gắt gao. Ở Nam Kinh, sinh viên đứng bất động như những bức tượng tay cầm những tờ giấy màu trắng. Nó giống như những cuộc biểu tình tại Nga sau cuộc xâm lược của nước này vào Ukraine. Tình hình Trung Quốc căng như dây đàn, báo chí quốc tế đưa tin rầm rộ. Vậy mà 800 tờ báo của Việt Nam do Đảng Cộng sản nắm quyền thì lại im thiên thít, không có một mẫu tin nào cho dù rất ngắn. Nếu là biểu tình vì chống chính sách phòng chống dịch Covid thì hà khắc vì sao báo chí nhà nước không dám đưa tin. Đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ điều gì đây? Chế độ Cộng sản tại Trung Quốc vốn là hình mẫu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những mâu thuẫn nội tại bên trong xã hội Trung Quốc thì Việt Nam cũng gặp phải y như vậy. Có điều Trung Quốc đi trước thường hành động quyết liệt hơn nên khủng hoảng cũng xảy ra trước và gay gắt hơn những bức xúc trong xã hội Việt Nam tương tự như tại Trung Quốc, chỉ cần một ngòi nổ thích hợp thì nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ định ngầm cho báo chí không được hé răng về vấn đề này. Nếu dám nói về nó, sợ rằng sẽ đánh thức tinh thần yêu tự do của người dân, thì Đảng Cộng sản sẽ lầm nguy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã không cho báo chí đăng tin về biểu tình nổ ra tại Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình ở lại nhiệm kỳ thứ ba không những gây bất mãn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn gây bất mãn ở người dân. Cộng với chính sách cấm đoán hà khắc đã làm cho người dân ở đây bị đẩy tới giới hạn của sự chịu đựng. Tại Việt Nam, dù phong tỏa Covid đã qua nhưng khủng hoảng kinh tế thì ngày một lộ diện. Nếu giải quyết không xong, rất có thể người dân Việt Nam cũng lại xuống đường để phản đối nhà cầm quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang lo đấu đá lẫn nhau để tranh giành chiếc ghế rất khốc liệt. Kinh tế thì tan nát và người dân thì đang bị mất tiền mà không biết cầu cứu đến ai. Chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã cho thấy sự yếu kém tồi tệ của nó. Mà những yếu kém đó đang đổ hậu quả lên đầu người dân lương thiện. Và dù cho Nguyễn Phú Trọng có bóp miệng báo chí nhưng tin tức vẫn tới được với người dân cả nước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 Hiện nay các đại gia đang đói vốn lắm, họ có cầm cự, trong khi đó ông Trọng thì tung quân bùa vây rình mỏi. Kế tiếp vị Tôn Hoàn Minh và vụ Phạm Tịnh Phát thì giờ sẽ đến lượt một đại gia khác, đại gia nổi tiếng trên chương trình Thường vụ Bạc Tỷ Sắc Thác Việt Nam. Đó là Sắc Thủy đang lâm nợ rất nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam cho biết hàng loạt nhà đầu tư đã gom số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để rót vào hệ thống sinh thái liên quan đến sắc thủy, có nguy cơ không lấy lại được tiền. Đây là hình ảnh khủng hoảng đã lan tới ngành giáo dục. Sắc thủy chính là ông Nguyễn Ngọc Thủy là đại gia nổi tiếng nên nhà đầu tư đã tin tưởng và rót rất nhiều tỷ đồng vào công ty cổ phần của tập đoàn giáo dục E-Group và các hệ sinh thái liên quan. Xong đã đến kỳ hạn thanh toán mà các nhà đầu tư không rút được lãi, gốc lại càng không nhiều trường hợp đã lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải uống thuốc ngủ để tự tử. Sau nhiều lần tìm đến trụ sở tập đoàn E-Group nhưng không gặp được sát thủy, không đòi được tiền, các nhà đầu tư đã tìm đến một căn chung cư để truy tìm sát thủy đòi tiền. Nhưng vẫn chưa đòi được, quá bức xúc vì không lấy được số tiền đã ký với các công ty liên quan đến hệ sinh thái của sát thủy. Các nhà đầu tư đã răng băng rôn dưới văn phòng của công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Giáo dục E Group tại tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để yêu cầu sát thủy phải trả tiền cho họ. Đây là hình ảnh người dân đang rất vất vả đòi nợ. Như vậy, bắt đầu bất động sản, bây giờ cơn bão khủng hoảng đã thổi sang ngành giáo dục. Mà theo một số chuyên gia nhận định, khủng hoảng rồi đây sẽ không chừa một ai, trong đó có những tên tuổi tưởng như cây đa, cây đề, rồi cũng sẽ khó mà thoát nạn. Một chuyên gia giấu tên cho chúng tôi biết, tới khoảng tháng 3 năm 2023, có thể nhiều ngân hàng sẽ lần lượt vỡ nợ vì không còn tiền để trả cho người gửi. Vì suốt từ tháng 6, các ngân hàng đã cạn ròm tín dụng, trong khi phải dồn tiền mua lại trái phiếu của bất động sản. Nay trái phiếu của bất động sản là những kênh có nguy cơ xảy ra vỡ nợ rất cao, nên số tiền khổng lồ mà ngân hàng mang đi đầu tư ấy sẽ trở thành nợ xấu dẫn đến khả năng mất thanh khoản. Hiện nay, các ngân hàng đã bị liệt vào diện nợ xấu đáng báo động như SCB, Hadibank, Techcombank, Sacombank, vân vân. Và ông Dương Công Minh là chủ tập đoàn Him Lam và Sacombank rất có thể sẽ là người gặp khó khăn nhất. Báo chí đã từng lên bài rồi lại rút bài về những dự án của Him Lam có dính đến vụ Vạn Thịnh Phát. Tiếp sau ông Dương Công Minh có thể sẽ lần lượt là những đại gia lừng danh khác, trong đó có một số người đang ở trong danh sách các tỷ phú của Forbes. Đây là hình ảnh tấm gương làm giàu giờ trở thành con nợ. Tình trạng các doanh nghiệp hiện nay chết đến 67% là chết lâm sàng vì không vay được vốn, không có đơn hàng, chi phí đất đỏ vân vân. Từ việc các doanh nghiệp chết lâm sàng thì những khoản nợ của doanh nghiệp đó sẽ biến thành nợ xấu và đến kỳ đáo hạn các ngân hàng cũng sẽ lâm nguy tiếp theo. Theo như thông tin chúng tôi được biết, Vingroup đã quá lớn, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể để cho nó sụp ngay. Vì khi Vingroup sụp đổ sẽ dẫn đến rất nhiều ngân hàng ngã nhào theo, đồng thời đã tạo ra làn sóng khủng hoảng nghiêm trọng. Ngoài Vingroup thì các doanh nghiệp của các đại gia Đông Âu cũng đang bị đưa vào tầm ngắm để theo dõi đặc biệt. Nền kinh tế của Việt Nam hiện nay không hề khá hơn lúc đại dịch, dù cho giao thông có bình thường